Mến chào cả nhà Chủ đề hôm nay muốn làm rõ những cái bằng chứng Hôm bữa em đăng lên cái video có rất nhiều người bàn tán xôn xao và có những cái bình luận hết sức là chuẩn mực ở cái video phía trước để có những cái lý giải cho những câu trả lời hôm nay em sẽ làm rõ những cái vấn đề như sau về cái vụ việc của anh Tuấn Xà Lan Thứ nhất, tại sao anh Tuấn Xà Lan vẫn chưa bị bắt Có rõ những cái động cơ và những cái biểu hiện mà vẫn chưa bị bắt Thứ hai, làm rõ những cái nghi vấn về phổi không nước nằm ngửa, nằm sắp cơ thể ở độ sau đó mà vẫn không có bị hư hoại qua những cái trường phái tâm linh em sẽ làm rõ trong cái clip này cả nhà hãy à, ủng hộ em clip tiếp theo em sẽ làm về cái vụ việc của à, anh Thạch Sarin người cha bị hai đứa con gái ruột của mình tố làm chuyện đồi bại em sẽ à, ra clip tiếp theo về cái chủ đề đó đầu tiên em xin chia buồn đến gia đình chị Hà chúc chị Hà được an nghỉ vụ việc của anh Tuấn tại sao đến thời điểm này mà công an chưa bắt anh Tuấn có rõ những cái động cơ gây án thứ nhất là vì tiền và anh Tuấn cũng có đã nói ở nhiều clip rồi hôm bữa anh Tuấn cũng có nói ở trên một cái clip của em là cũng vì tiền mà xảy ra cái cớ sự này động cơ vì tiền nó phản ánh ở nhiều cái khí cạnh từ những cái lý do như là cờ bạc vợ lớn vợ bé cờ bạc thì thiếu nợ không biết bao nhiêu là cho đủ vợ lớn vợ bé cũng vậy gái gú cũng vậy không biết bao nhiêu là cho đủ cho nên vấn đề thiếu tiền để giải quyết những cái vấn đề đó dẫn đến gia đình xào xáo lục đục thường xuyên đánh vợ đánh con là điều anh Tuấn đã thừa nhận cái động cơ vì tiền là một cái động cơ không thể nào chối cãi là một cái động cơ cực kỳ lớn và có những cái biểu hiện hết sức là nghi vấn mà anh Tuấn không thể nào chối cãi được ở những cái đoạn clip em đã đưa lên thứ nhất là những cái câu nói của anh Tuấn khi đã biết được chị Hà nổi lên thì anh Tuấn nói chẳng lẽ nó ra được rồi sao ở gần xà lan mình á nổi lên thì nổi có gì đâu đó là cuộc gọi của anh Tuấn được một số anh em chở thiền cho biết chính là dưỡng mơ của anh Tuấn đã gọi Tức là cái nội dung của cái cuộc gọi đó Được biết anh Tuấn hé lộ đồng phạm trong đây Thì cơ quan chức năng người ta dùng tan chứng, vật chứng, nhân chứng Thì không bữa giờ người ta đang thu thập cho nên là chưa có đủ nhân chứng chứ không phải là để anh Tuấn này nhẫn nhơ như vậy đâu nha cả nhà tức là cái động cơ đã có nè những cái dấu hiệu cũng đã có rất là rõ luôn đám tang của vợ không lo về mà lo đi làm cái chuyện gì xóa dấu vết hay chuyện gì mờ ám phi tan cái chuyện gì đó không biết thì trong cái khoảng thời gian đó thứ hai nữa là anh đập két sắt để lấy cái số tiền trong cái khoảng thời gian rất là nhạy cảm thứ ba là anh đánh lạc hướng tất cả mọi người đánh lạc hướng đội tìm kiếm còn nói là nằm mơ báo mộng nữa làm gì có nằm mơ báo mộng đó mọi người làm gì có bà thủy nào mà giữ dưới đó có ông thủy đầu trọc ở trên này thì có chứ bà thủy nào có cho nên những cái yếu tố trên hoàn toàn là động cơ và là dấu hiệu còn thiếu một nhân chứng nữa cho nên là trong cái thời gian sắp tới là cơ quan chính quyền công an sẽ theo dõi những cái cuộc điện thoại xung quanh những cái người khả nghi thì sẽ lòi ra những cái gọi là đồng phạm bao che hoặc là tiếp tay à thì cái vụ án này sẽ kết thúc đối với một số cái vụ án mà lâu ngày mà có đồng phạm cũng rất là dễ lòi ra luôn cả nhà người này gọi qua người kia gọi lại rồi xỉ lộ thôi hoặc là sống không bao giờ mà yên ổn được ví dụ như bữa nay y ờ, hiếp à mày không làm cho tao cái đó hoặc là mày không đồng ý với tao cái điều kiện đó thì tao sẽ nói ra chẳng hạn đó thì rất là dễ phát hiện ra trước sau cũng dễ phát hiện ra tòa án lương tâm đó đặc biệt là cái tòa án lương tâm đó cũng xui khiến rất là nhiều cái vụ việc mấy chục năm người ta còn điều tra ra cả nhà yên tâm sắp tới sẽ có một đợt trả lời kết quả còn à, năm sáu ngày nữa cỡ năm sáu ngày nữa cả nhà sẽ được nghe một cái đợt trả lời kết quả từ cơ quan pháp y ừ. thì bữa giờ em cũng tìm tòi nghiên cứu để trả lời những cái câu hỏi nghi vấn của cả nhà bữa nay em sẽ trả lời những cái câu hỏi nghi vấn thứ nhất là phổi không có vô nước cũng có rất là nhiều trường hợp phổi không có vô nước khi bị chết trôi nha cả nhà tức là khi người ta xuống dưới đó thì cái nước nó sẽ lên mũi và lên sóc não lên não nè lên đường não thì phổi sẽ không có nước nó sẽ lên não đây nè là nó chết là chết nó nghẹt não trên này nè là phổi nó sẽ không có nước hoặc là khi mà té xuống rồi á ngất xỉu nè thì cái ý thức á hít thở vô á thì sẽ nó không có nước phổi sẽ không có nước đồng thời khi mà cơ thể mình xuống dưới nước cái độ sâu rất là sâu luôn tầm ba bốn chục mét ở dưới đó thì cái nhiệt độ của nó sẽ ca thấp rất là thấp nó sẽ bảo quản được cái cơ thể được lâu hơn và theo em nghiên cứu là khi mà ở cái độ sâu đó đối với nước ngọt đó cả nhà đối với nước ngọt thì hầu như cái độ sâu đó ở cái môi trường nước ngọt hầu như không có con cua dưới đó nha hoặc là một con cá rất là hiếm ở môi trường nước ngọt thường các loài sinh vật sống ở cái tầng mặt rất là nhiều còn cái tầng ba bốn chục mét thì nó lại ít đi phía lòng sông cũng vậy phía lòng sông nó cũng có rất là nhiều cái mỏm đá hoặc là những cái gốc cây nó gài lại cho nên cái cơ thể chị Hà được bảo quản tốt ở đây em nói tại sao mà pháp y người ta không tóm được nếu mà cái dấu hiệu tội phạm nó có thì người ta tóm ngay lập tức luôn cả nhà đó là trả lời vì sao mà công an bữa giờ không bắt anh Tuấn thứ nhất là cái cơ thể mà tự nhiên không bị mắc kẹt ở dưới á thì người ta đối với đàn ông sẽ nằm sắp và đàn bà sẽ nằm ngửa nhưng cái cơ thể này bị kẹt ở dưới một cái vật gì ở dưới đó thì nó không được tự nhiên cho nên là nó sẽ nằm ấp nha cả nhà thứ hai nữa là 50 50 cho nên là pháp y người ta chưa có kết luận và ngay lập tức đó liền và người ta cần phải có một cái thời gian theo dõi để người ta tiến hành người ta âm thầm điều tra hoặc là thu nhập thêm cái bằng chứng nha cả nhà thứ hai là đối với một cái số tình huống chết nước là chết ngạt luôn chứ không có phải là bà bắt ông bà thủy bắt hoặc là Ờ, một số cái hiện tượng tâm linh tức là khi cái nước nó vô lỗ mũi nè nó lên não nó sặc nước gọi là sặc nước á cả nhà đó thì sẽ không có hiện tượng là uống nước và không có hiện tượng là phổi có nước còn cái dấu vết ở trên cổ của chị hoặc là dấu vết chỗ nào đó vết thương trên ờ, má thì có thể là do té té xuống rồi bất tỉnh rồi sặc nước cho nên những cái tình huống đó mình phải giả định để tránh cái sự việc mà bắt on gây on sai ở đây em đứng ở cửa giữa em có sao nói vậy nói một cách cân bằng chứ không phải là nói theo một phí nào hết nha cả nhà thấy sao nói vậy nói đúng sự thật đó cái nữa là cơ thể con người mình nằm ở dưới cái dòng nước ngọt cái nước mặn thì nó khác nha cả nhà nước mặn thì cái độ sâu nó rất là nhiều rất là nhiều cái sinh vật luôn cái nước mặn nó khác nhưng mà ở nước ngọt á thì các loài sinh vật thường nó nằm ở trên cái bằng tầng cạn nhiều hơn ví dụ như con cua đây mọi người nói con cua đây mà mọi người đem xuống mọi người trấn ở dưới nước đó sâu quá nó cũng chết con ốc cũng vậy nha thậm chí một số loài cá nha một số loài cá mà mọi người mà đem mà trắng dưới nước sâu quá nó cũng chết hôm qua cái câu chuyện của anh Tuấn Sà Lan này cũng rất muốn nhắn nhủ đến mọi gia đình hãy à, sống sao cho nó hạnh phúc và sự sự theo đúng pháp luật đừng vì quá tham lam đừng vì những cái giây phút quá nóng giận mà gây nên tội ác